sực si tu nâng gì luôn con nhẹ có gì mà thiệt rơi dù che ta tòn ran ra Sa nia tuần xia rê chú lý cha Có mong sạch si tu nên cho su Có ua trơ cú lu xia vinh chua Chào con dung dìa chín cho ra mua Sonst xia của tử lai lìa lót vui nhân cả lê bê lên đã sát đi sát lao nhân thời các xí lì là tao lìa nó ê cũ của gió mua phần tao lo nhớ rèn đời có ý xa cũ ba thời chia ta toàn ran ra xa nhẹ từng xia sẽ chửi Don't dun